và nhớ lưu hai 21 ký tự này ở một nơi bảo mật nha, không chia sẻ cho bất kỳ ai ha. Ok, kế tiếp nữa các bạn nhấn vào continue để tiếp tục này. Sau đó tiếp theo các bạn sẽ dán hai 21 ký tự đó vào đây này. Rồi các bạn nhấn vào continue nha. Ok, bước này các bạn sẽ thành tạo một khẩu đăng nhập cũng như là xác nhận một khẩu một lần nữa này. Kế tiếp các bạn nhấn vào create wallet ha. Ok, thế này xin một thông báo là wallet created này, tức là chúng ta tạo ví thành công nha. Ok thì đây các bạn có thể nhận gửi giao dịch token này. Thì đó là cách tạo ví Solar trên ví Solet ha.